chào bạn, chào mừng bạn quay lại với kênh của Phạm Minh Hoàng Hôm nay Hoàng sẽ chia sẻ với bạn một chủ đề không liên quan đến chứng khoán Ok, đó là 6 rủi ro khi đầu tư trái phiếu À, rồi Bắt đầu nào Thì uh, tại sao lại nói tới trái phiếu gì ở đây? Vì chúng ta phải đa dạng hóa các nguồn đầu tư, đúng không? Mình phải biết về đầu tư ngoài chứng khoán mình phải nên biết một chút vàng một chút uh, ngoại hối chứng khoán nước ngoài hay là trái phiếu đúng không rồi cả quỹ nữa mình càng biết nhiều mình càng có nhiều sự lựa chọn và mỗi một thời điểm sẽ có những cái sự lựa chọn khác nhau và nó sẽ hợp lý trong cái thời điểm đó ví dụ như trái phiếu nó là một cái hình thức đầu tư an toàn và hiệu quả khi mà thời kỳ khủng hoảng khủng hoảng kinh tế hoặc là có những cái biến cố lớn thì trái phiếu an toàn hơn cổ phiếu rất nhiều à, vậy đầu tư trái phiếu là cái gì và làm thế nào mình có thể trở thành một nhà đầu tư trái phiếu mà gọi là chuyên nghiệp mình cần phải biết những cái gì ok thì bây giờ bạn phải hiểu cái đầu tiên cái định nghĩa ha định nghĩa trái phiếu là gì trái phiếu á, nó là một cái giấy chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành trả cho người sở hữu và với một cái khoản tiền cụ thể là cái mệnh giá của trái phiếu ví dụ ông A phát hành ra trái phiếu tên là trái phiếu X và ông B gọi là mua cái trái phiếu X ông ông A phát hành trái phiếu X giá 10.000 ông B mua cái trái phiếu X thì là ông A nợ ông B một khoản tiền tương đương với giá của cái trái phiếu đó ok và trong một khoảng thời gian xác định với một mức lợi tức quy định tức là cũng giống như kiểu là ông B cho ông A vay tiền vậy vậy có những cái loại trái phiếu nào những đơn vị nào được phát hành trái phiếu đầu tiên này là trái phiếu chính phủ này à, rồi trái phiếu doanh nghiệp này rồi trái phiếu ngân hàng và các tổ chức tài chính này đó là dựa vào chủ thể phát hành là có những cái chủ thể như vậy còn hình thức hình thức của trái phiếu thì lại có những cái hình thức như sau đầu tiên là trái phiếu vô danh có nghĩa là không ghi tên người mua và trong sổ sách của người phát hành trái chủ là những cái người mà giữ trái phiếu là người được hưởng quyền lợi còn trái phiếu ghi danh là trái phiếu mà có ghi tên của người mua trong cái sổ sách của người phát hành à, vậy bây giờ lãi của trái phiếu thì sao trước khi nói chuyện rủi ro mình phải tìm hiểu cái lãi này nó khác cái gì chứng khoán nó khác cái gì ngân hàng đúng không rồi đầu tiên nhá ờ, quên nếu đây là lần tiên bạn xem video này nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông báo khi ra video mới nhất nha rồi trái phiếu có lãi suất cố định à, các nhà đầu tư trái phiếu nhận được lợi tức chính xác theo tỷ lệ phần trăm cố định tính theo mệnh giá đó là cái kiểu thứ nhất nó có lãi cố định kiểu thứ hai trái phiếu có lãi suất biến đổi lãi suất thả nổi có nghĩa là các nhà đầu tư trái phiếu nhận được lợi tức trả trong các kỳ khác nhau là khác nhau lợi tức được tính theo mức lãi suất biến đổi theo lãi suất tham chiếu có nghĩa là lúc đó ngoài thị trường lãi suất nó là bao nhiêu thì nó sẽ lấy cái lãi đó nó áp vào cái lãi suất thả nổi này đó thứ ba trái phiếu có lãi suất bằng không cái này là vô dụng nhất tức là mình không nhận được lãi gì hết nhưng được mua với giá thấp hơn mệnh giá đó, mua chiết khấu và được hoàn trả bằng mệnh giá khi đến ngày đáo hạn tức là ví dụ trái phiếu lãi suất bằng không và phát hành với giá 10 ngàn nhưng mà bạn được mua với giá 9 ngàn và sau một năm họ sẽ mua lại với giá 10 ngàn đó gọi là trái phiếu có lãi suất bằng không đó. cái này gọi là cái này là cái mà cực kỳ ngon đúng không cái này là cái cực kỳ ngon những cái doanh nghiệp nào mà độ uy tín nó cao á nó phát hành cái loại trái phiếu này ra trước xong rồi tới lúc nó mua lại hoặc là tới lúc mà nó chuyển thành nó gọi là IPO lên xong nó chuyển thành cổ phiếu cái này là những cái mà gọi là bao lời rồi vậy bây giờ đầu tư trái phiếu là sao nãy giờ mình vừa mới tìm hiểu sơ qua các thứ định nghĩa rồi kiểu rồi lãi lỗ đúng không bây giờ đầu tư trái phiếu là sao đầu tư trái phiếu thật ra là một cái loại hình giao dịch mà cho vay với người đầu tư trái phiếu và người phát hành trái phiếu nó có thể là chính phủ hoặc là doanh nghiệp tức là mình cho chính phủ hoặc doanh nghiệp vay tiền hoặc là các ngân hàng hay tổ chức tài chính nữa tức là một bên là người cho vay mình người mua trái phiếu là người cho vay còn những cái bên như là chính phủ này doanh nghiệp này tổ chức tài chính hay ngân hàng họ là những người đi vay đó và cái những cái đơn vị mà phát hành trái phiếu đó họ phải có nghĩa vụ thanh toán theo các cam kết nợ trong cái hợp đồng vay đó trong cái ghi trong cái trái phiếu đó. vậy bây giờ những rủi ro đó là gì à, nó có tới 6 cái rủi ro luôn chứ không phải một và bạn phải nắm thật vững cái này để mà lúc mà mình mua vào cái loại hình trái phiếu nào mình phải biết nó làm sao ok rủi ro thứ nhất rủi ro lãi suất có nghĩa là sao lãi suất và giá trái phiếu nó sẽ có một cái mối quan hệ gọi là nghịch đảo với nhau khi lãi suất giảm thì nếu mà mình là nhà đầu tư thì mình phải cố gắng giữ cái lãi suất cao nhất trong thời gian có thể đó và mình sẽ thu lãi gọi là từ trái phiếu trả lãi suất cao hơn cái thị trường nên là gọi là lúc mà thời những cái thời điểm như vậy á cái giá trái phiếu nó sẽ tăng đó. ngược lại khi mà mức lãi tăng lên thì những nhà đầu tư á, họ sẽ gọi là tại vì trái phiếu nó cũng có nhiều nhiều thể loại khác nhau của công ty A của công ty B của nhà nước A của nhà nước B của ngân hàng A của ngân hàng B nếu mà mức lãi suất hiện hành nó tăng lên á thì nhà đầu tư sẽ bỏ hết những cái lãi phiếu những cái lãi suất những cái trái phiếu lãi suất thấp để mua những cái mua những cái mà lãi cao thế là làm cho giá trái phiếu của những cái này nó giảm của những cái lãi thấp nó giảm với nhau nên gọi là lãi và giá nó có một mối quan hệ ngược nhau là như vậy thứ hai rủi ro đầu tư rủi ro đầu tư là sao là ở cái đặc tính của cái trái phiếu ấy, là những cái người mà phát hành trái phiếu họ có thể thu hồi cái trái phiếu trước cái ngày đáo hạn tức là mỗi khi một cái hợp đồng ra là nó một cái hợp đồng mua trái phiếu nó sẽ có ngày đáo hạn à, nó không giống như chứng khoán mình mua mua mình thích bán bán nhưng mà nó có một cái đặc biệt là các người phát hành được mua lại trước nên là có một cái là mình cái người sở hữu trái phiếu ấy, sẽ được nhận cái khoản thanh toán gốc có giá trị cao hơn so với mệnh giá là cái thứ nhất nhưng mà mặt trái của nó là mình nhận được tiền rồi nhưng mà mình không tái đầu tư lại với mức lãi suất tương đương được mình không thể mua lại chính cái trái phiếu đó được mình không thể mua lại được nữa đó chứ nếu mà mình vừa mới lời cả mình mua lại rồi kỳ sau lại bán mình lại lời tiếp thế thì ngon quá đúng không vì cái hình thức mà có thể thu lại trước ngày đáo hạn như vậy nên gọi là nó gọi là về lâu dài nó sẽ có tác động xấu đến cái lợi nhuận nên người ta có một cái kiểu trái phiếu nữa là trái phiếu không có đặc tính thu hồi có nghĩa là cái phát hành cái trái phiếu này ra thì không được lấy không được thu hồi trước cái ngày đáo hạn và cái loại trái phiếu này lãi suất nó sẽ cao hơn một chút để nó bù quá suất lại với kia ok số 3 yếu tố số 3 rủi ro lạm phát rủi ro lạm phát là sao là khi mà chi phí sinh hoạt này lạm phát gia tăng mà nhanh hơn cái tốc độ của lãi của trái phiếu ấy. khi đó mình sẽ gọi là mình có nhiều khi nếu mà mình loạn quạng là mình có thể thu về cái lãi suất âm đó. giả sử nhé một trái phiếu có khả năng thu mức lãi suất là 2% nếu mà lạm phát nó tăng lên 4% thì lãi của mình là bị âm mất 2% đó là rủi ro về lạm phát tại vì thường trái phiếu là mình mua là mình bao được bao luôn mà cứ tới hết năm là mình thu lại tiền nhưng mà có một cái nữa là cái tiếp theo này rủi ro tín dụng rủi ro tín dụng là sao tức là lỡ mà cái công ty đó nó phát hành trái phiếu ra nhưng mà nó phá sản nó không có khả năng trả tiền lại thì cái cái độ rủi ro tín dụng của nó cao còn trái phiếu chính phủ á, được coi là có độ rủi ro tín dụng thấp nhất vì chính phủ có khả năng thu thuế phát hành tiền để trả nợ à đó còn các công ty mà không có những cái quyền đó những công ty là không có được những quyền mà thu thuế hay là phát hành in tiền để trả nợ nên trái phiếu công ty có mức độ cao hơn và lãi suất cũng cao hơn trái phiếu chính phủ và chính phủ cũng phân cấp nha ví dụ như <clears throat> Mỹ cũng không được là AA mà chỉ được là A 2A mới trừ thôi cái độ AA đó là ở những cái những cái nước mà cái nền kinh tế của nó rất là ok các tiêu chí tùm lum đó thì nó mới được đánh giá cái độ rủi ro là mức AA cộng là cái mức mà độ rủi ro cực kỳ thấp <clears throat> tiếp cái rủi ro số 5 là rủi ro về thanh khoản thanh khoản là khả năng chuyển đổi thành tiền của tài sản một loại rủi ro đó là mình không thể bán được cái trái phiếu doanh nghiệp của mình nhanh vì thị trường trái phiếu nó nhỏ nó có người mua người bán ít và lãi suất trong một đợt phát hành trái phiếu nó tức là nó nó phát hành trái phiếu mà nó thông báo lãi ra một cái là nó sẽ gây ra biến động giá và tác động xấu đến cái lợi nhuận của người giữ trước tức là người mua từ cái đợt trước giống như kiểu là bạn mua cổ phiếu mà nó không có thanh khoản kiểu kiểu vậy à, nên gọi là nhiều khi là mình bắt buộc phải bán trái phiếu một mức thấp hơn cái mức mà mình tính nó có rủi ro như vậy tiếp cái số 6 rủi ro xếp hạng này ở à, đây nè nếu một công ty bị xếp hạng tín dụng thấp thì khả năng kinh doanh trả nợ có vấn đề ngân hàng hay tổ chức cho vay là có thể tính lãi cao hơn cho các khoản vay đó nên nó gọi là nó tác động rất là xấu đến doanh nghiệp nên doanh nghiệp thường là gọi là độ rủi ro xếp hạng của doanh nghiệp là cao nhất xong rồi mới đến ngân hàng rồi tổ chức tài chính rồi cuối cùng mới đến gọi là nhà nước các cấp nó như vậy như vậy nhưng mà nhưng mà nó có những cái rủi ro như vậy nhưng mà nó cũng rất là đơn giản nếu mà bạn nắm vững những kiến thức vừa rồi và tìm hiểu thêm một chút tìm hiểu kỹ thêm một chút tìm ra những cái gọi là những cái loại trái phiếu nào trái phiếu của ngân hàng hay của tổ chức nào hay là doanh nghiệp nào mà uy tín mà lớn đầu ngành phát hành trái phiếu thì độ rủi ro nó cũng thấp thôi chứ nó không thể nó không cao lắm đâu khi mà mình hiểu rõ cái công ty đó mình hiểu rõ cái lĩnh vực nó hoạt động thì mình vẫn có thể lường trước được những cái rủi ro xảy ra ví dụ như nếu mà kinh đô mà phát hành trái phiếu đi là chắc chắn là bà sẽ mua tại vì ừ, có khủng hoảng kinh tế đi nữa thì người ta vẫn ăn bánh mì nó là những cái giống kiểu là những cái nhu yếu phẩm thiết yếu á những cái nhu yếu phẩm thiết yếu trừ khi ngay cả chiến tranh nhu yếu phẩm thiết yếu cũng vẫn tồn tại chiến tranh người ta có thể không đi du lịch người ta có thể không ăn chơi nhảy múa nhưng mà những cái cốt yếu gọi là cơ bản nền tảng người ta vẫn phải sử dụng ok nếu bạn thấy video hay hãy comment thanh và giúp bạn chia sẻ nó bạn muốn là làm video về chủ đề gì comment đi xin chào hẹn gặp lại